Chào mừng tất cả mọi người đã đến với podcast Yêu Kiều, yêu trong tình yêu còn Kiều trong Việt Kiều. Đây là một podcast mà Hằng à, mong muốn được nói về chủ đề sức khỏe tinh thần của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài. Thì à, hôm nay có một khách mời rất là đặc biệt đến từ một quốc gia khác cũng cùng trong khối châu Âu mà Hằng chưa có dịp nói chuyện và hy vọng là chúng mình sẽ có một cuộc nói chuyện rất là thú vị và vui vẻ. Đầu tiên là rất là cảm ơn Phương Anh đã đến với uh, Yêu Kiều Podcast. Chắc là trước hết em có thể chia sẻ đôi chút về bản thân đối với cả tất cả mọi người đang lắng nghe được không? Và vâng em chào chị Hằng, em chào tất cả các bạn đang nghe và đang xem uh, cái podcast này. Uh, em rất vui hôm nay được ở đây và chia sẻ uh, câu chuyện hành trình uh, của mình ở nước Pháp uh, với mọi người. Uh, em là Phương Anh, em năm nay 26 tuổi. Uh, thì em hành trình của em ở đây thì em đã qua Pháp từ năm từ cuối năm 2014 uh, được uh, 8 năm rưỡi uh, học tập và sau đó là hiện tại là em đang làm việc ở Paris Pháp. Ừ coi như là dành chọn thanh xuân cho nước Pháp đúng không? <laughs> dạ vâng ạ, thì lúc đầu là em sang để học đại học à, ừ. sau đấy em học tiếp lên master ở ở trường Sorbonne nếu mà mọi người có biết uh, em rất là yêu trường em <laughs> khi nào có cơ hội thì em hay hay nói về trường em uh, sau đấy thì ra trường thì em đi làm trong ngành à, quản lý dự án thì đó giờ cũng được uh, 3 năm rưỡi rồi từ lúc em bắt đầu đi làm Ừm, 8 năm rất là cũng lâu đấy. Chị sang Đức năm nay là năm thứ 6 thôi, chị cũng thấy là thời gian, kiểu, thấm thoát thôi đưa là mình đã sắp hết thanh xuân rồi. <laughs> Dạ, thực ra thì lúc lúc nhanh, lúc thấy rất là nhanh mà lúc thì lại thấy chậm. Ờ, nhưng mà bây giờ ngoảnh lại thì em thấy quá nhanh luôn, em cảm giác như thế hồi mà em mới sang đây để đi học đại học nó chỉ khoảng như là 3, 4 năm trước thôi. Ừm. Nhưng mà trôi vèo một phát là ừ, nhất là khi bắt đầu từ khi đi làm thì càng nhanh hơn nữa. Ừm. Thế em có thể chia sẻ một chút là cái lý do mà vì sao mình lại chọn nước Pháp mà không phải là một quốc gia khác được không? Hay là có riêng với nước Pháp như thế nào? <laughs> Cái này thì chỉ ai cũng hỏi em, tại vì ờ, nhiều bạn đi du học thì sẽ đi các nước như là Anh, Mỹ, Canada, tức là đi các khối nói tiếng Anh. Ờ, em thì hồi đấy em rất đơn giản thôi là hồi em học cấp 3 em em biết là em thích đi du học em uh, muốn có cơ hội được đi rồi từ từ cái đất nước của mình du học thì sẽ có thể đi ra nhiều đất nước khác ấy thì em cũng có tìm hiểu thì sau khi tìm hiểu em phát hiện ra là đi các nước nói tiếng Anh thì chi phí khá là đắt uh, thì em bắt đầu tìm hiểu thêm các nước châu Âu thì em biết được là các nước ở châu Âu thì có rất nhiều nước mà học phí rất rẻ có khi rẻ hơn cả Việt Nam nữa chỉ một vài trăm euro một năm Ờ, thì em cũng có nghiên cứu về nước Đức này, Phần Lan và Pháp. Xong sau đấy ờ, thì em thấy trong các nước đấy thì có nước Pháp là thu hút em nhất. Tiếng Pháp em thấy nghe rất là hay, ờ, rồi Pháp rất là đẹp. Ờ, thế là em quyết định là đi học tiếng Pháp. Ờ, nếu mà mọi người biết thì ở Hà Nội có cái trung tâm văn hóa Pháp ở Tràng Tiền ấy thì sau khi em quyết định là đi tham khảo với các nước mà có chi phí rẻ thì em lên đấy em rất là thích luôn ờ, lên đấy cái không khí là thường ở đấy họ rất có nhiều triển lãm hoặc các sự kiện ừ. của cộng đồng và pháp ngữ thì em lên em rất là thích và em bắt đầu học tiếng pháp ở đấy đúng nghĩa là bắt đầu học từ abc không biết phát âm như nào không, không biết giới thiệu bản thân mình như nào nên là nhớ lại thấy rất là vui Ờ, và lúc đấy là ừ, rất là thích xong sau đấy càng tìm hiểu thì càng thích hơn rồi lên mạng xem clip nghe nhạc pháp các thứ trong cái lúc học đấy để tạo thêm động lực thì là sau khi quyết định lúc đầu thì có thể là hơi tình cờ chỉ vì là nó rẻ <laughs> nếu mà nói một cách đơn giản là thế nhưng mà dần dần thì lại thấy rất là yêu và thấy muốn được ừ, trở thành một phần của cái văn hóa đấy ờ, thế là nước Pháp đúng là rất là rất là lãng mạn và rất đẹp ấy Chị cũng mới đi Paris năm ngoái, thấy là cái À, chị ạ? đi may quá nó không đông ấy, nên là, kiểu, cảm giác đi đâu mình cũng có thể, gọi là, tận hưởng được cái thời tiết cũng như là đồ ăn ở bên đấy. Chị cũng thích ăn đồ Pháp <laughs> lắm, Dạ, thế không ạ? có thích ăn đồ Đức lắm. <laughs> Nhưng mà thực ra là lúc mới đầu sang thì em thấy đồ Pháp, không ngon lắm đâu, tại vì À, thế à? tức là cái cái cái lúc mới thì em nghĩ là cái cái khẩu vị của mình quen với cả Ừm. cái gia vị, kiểu, Việt Nam lúc đầu em sang em ăn em thấy rất là đồ ăn rất là đơn giản tức là ở Việt Nam thì là tẩm ướp các thứ và rất là nhiều mùi vị tỏi ớt các thứ còn ở bên này lúc đầu em ăn anh kiểu ôi sao sao đơn giản thế thì nhiều khi một cái miếng steak hoặc là một cái món ờ, gì đấy nó họ chỉ cho muối và tiêu và ấy thôi nhưng dần dần trong cái thời gian em ở thì em lại thấy ồ hóa ra là ăn đồ một cái kiểu nguyên bản như thế rất là ngon và chính cái đấy mới làm cho cái cái đồ ăn của pháp ngon thế là dần dần em lại bây giờ em lại thấy thấy <laughs> ngon nhưng hồi đầu sang thì em lại thấy cũng bình thường thế nên là em nghĩ là cái này nó cũng theo thời gian nó làm cho mình, yêu hơn những cái nhỏ nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Ồ, oh, Đấy, chị thấy là Pháp rất là rất là tinh tế trong cái khoản chế biến món ăn các thứ ấy <laughs> và họ thường là chê các nước khác <laughs> không biết cách đối xử với đồ ăn. Vâng, đúng rồi ạ. Nhất là Đức thì chắc là em Đức và Anh người Pháp là hay rất là phê phán <laughs> ờ, sang Anh rồi các thứ họ em thấy đồng nghiệp của em thường nói về đồ ăn các nước khác giọng rất là kiểu là thượng đẳng một chút nhưng mà chị đi Pháp năm ngoái thì em nghĩ cũng là một lúc rất là đẹp tại vì thứ nhất là chị chị đi vào tầm nào mùa hè đúng không ạ? Ờ, chị không chị đi tầm tháng tháng 8 hay sao ấy, tháng 7 tháng 8 gì đấy. Thì khá là à không phải, chị đi chị đi tháng 5. Thì, ờ, thời tiết cũng đẹp mà đợt Xuân đấy xuân. như cũng là thật ra thì vẫn còn hơi dư âm của Covid nên là ít khách châu Á. Vắng, đúng không ạ? Vâng, vắng. đúng rồi. <laughs> rất là may <laughs> là đợt này đi vắng nên là cũng hưởng thụ được nhiều. Thì em có nhắc được một cái là, kiểu như, em rất là yêu cái, a, trường của em cũng như là nước Pháp. Thế thì chị, ờ, tạm, gọi là, thử thách một chút đi, nếu bây giờ nhà em được giới thiệu lại bản thân mà trong đấy có từ yêu đi, thì em sẽ giới thiệu bản thân mình như thế nào? Ờ, nói thế nào nhỉ? Thì những cái, a, thông tin, ờ, cơ bản thì chắc em nghĩ là không nói lại nữa. Ờ, thì em nghĩ là để thêm từ yêu thì em nghĩ, ờ, mối quan hệ của em với cả nước Pháp hay là với Paris đi là một mối quan hệ mà, gọi là, yêu ghét xen lẫn, ờ, Ừm. trong một thời gian dài. Ồ, có thể kể cho chị một cái phần ghét được không? Ờ, thì nãy là em nói đến phần yêu khi mà em chưa sang Pháp, tức là khi mà em bắt đầu học tiếng Pháp, em bắt đầu đắm mình vào cái văn hóa Pháp qua những cái uh, trung tâm rồi những cái người pháp mà em gặp ở Việt Nam ấy, thì em rất là thích xong em xem clip trên mạng và em đọc các thứ về nước pháp em thích lắm và em mơ đến cái ngày em sang Pháp học với các thứ thì hồi đấy cũng trẻ con hồi đấy 16 17 tuổi thì tưởng tượng mọi thứ rất là đẹp ờ, thế xong đến lúc mà lần đầu tiên em sang Pháp là à, em tốt nghiệp cấp 3 xong nghỉ hè xong ở Việt Nam bắt đầu sang để nhập học cho tháng 9 năm 2014 ấy thì là em vẫn nhớ là đấy lần đầu tiên em xuất ngoại luôn tức là trước đấy em chưa rồi đi ra khỏi Việt Nam em đi, đi du lịch với gia đình chỉ đi trong Việt Nam thôi uh, thì là rất hồi hộp uh, xong rồi cái lúc mà ra sân bay và chia tay bố mẹ thứ là rất là kiểu mình lúc đấy mình mới cảm nhận được thực sự cái việc là mình sắp đi ra khỏi Việt Nam mình đi ra khỏi gia đình mình đi sang nước khác thì bắt đầu khóc lóc các thứ rất buồn trên máy bay rất tâm trạng lẫn lộn vừa vui tại vì là kiểu cảm giác cái ước mơ của mình nó đã thành hiện thực một phần là kiểu thấy rất là là bối rối tại vì lúc đấy nhỏ mà lúc đấy chắc là em em còn chưa được 18 tuổi em uh, còn là hồi đấy còn là kiểu gọi là thiếu niên tức là <laughs> sang pháp là là là không mở được tài khoản ngân hàng không tự đi thuê được nhà tại vì chưa tròn 18 tuổi thì thì rất là bé <laughs> thì sang sang xong rồi thì lúc sang pháp thì uh, ngày đầu tiên đi là có bạn có các chị bạn dẫn đi chơi là tình yêu vẫn mãnh liệt sang choáng ngợp tại vì pháp quá đẹp uh, nhìn em đi những cái rất là uh, cliché của pháp là đi tháp Eiffel đi opera đi Louvre các thứ em thấy rất đẹp nhưng sau đấy dần dần lúc mà đi học đi làm uh, đi học trước đi tại vì hồi đấy là sang để đi học mà thì bắt đầu mới biết là mọi thứ nó phức tạp như nào ở giấy tờ rồi đi nhập học đi xin giấy tờ ở đây rất là lằng nhằng rất là lâu uh, xong rồi là khi mà đi sang đây mình biết là uh, mình nghe mình nói người ta người ta nói mình nghe mình, <laughs> mình chẳng hiểu gì cả <laughs> tức là mình học một chuyện sang đây là ngôn ngữ rất là khó khăn thì lúc đấy là lần đầu tiên em thấy không phải ghét mà em thấy cái uh, nó gọi là cái tình cảm mình với nước pháp nó bị trùn xuống tại mình kiểu ồ hóa ra nó không hề một trăm phần trăm như mình tưởng tượng không phải là kiểu mùa hồng như là như là mình tưởng tượng nhưng mà hồi đấy em nghĩ cũng một phần là tại vì em còn nhỏ nên là tưởng tượng rất là quá là nó tuyệt vời ra về thích lắm không phải lo cái gì nhưng lúc sang thì là mình thực sự là nhìn thấy cuộc sống thật vẫn có đôi phần kiểu bị hơi thất vọng ấy ờ, lúc đầu ấy. Ờ, xong sau đấy thì em đi học và cũng cái thời gian đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn tại vì ngôn ngữ bị rào cản ngôn ngữ và em học tiếng pháp thì cũng cũng cũng nhanh trước khi sang tức là nhiều bạn thì các bạn học song ngữ từ bé là 12 năm hoặc các bạn học ở trường quốc tế Pháp thì sang đây các bạn ấy sẽ đỡ hơn nhưng em thì chắc học được khoảng một năm rưỡi trước khi sang Pháp thôi mà sang em lại học luôn chương trình đại học chứ em không học tiếng là cái thời gian đầu cũng rất là khó khăn và chán và nghĩ là thôi đi về Việt Nam ờ, bố mẹ ở với bố mẹ chứ ở bên này khổ quá tại vì kiểu chị nghĩ là cũng cũng bé bây giờ nếu như mà em được so sánh tình yêu của em với nước pháp đi mà nó giống cái loại đồ uống ấy, thì em sẽ chọn <laughs> loại đồ uống gì ôi <laughs> khó chị ạ à, em nghĩ là khó nhỉ em cũng chưa chưa chưa chưa ai hỏi câu này về em bao giờ à, <laughs> em nghĩ là chắc nhiều người nghĩ đến pháp thì sẽ so với rượu vang Ừ. Tại vì rượu vang thì rất nhiều vị này. Nhưng mà em lại là một người không thích uống rượu. Ừ. Nên là em nghĩ là cái quan hệ của em với nước Pháp thì chắc là giống cà phê. Ờ, nghe hơi buồn cười nhưng mà lại là giống kiểu cà phê uh, cà phê sữa <laughs> em không hiểu sao nhưng mà tại chắc một phần là do khi em sang pháp thì em bắt đầu học cách uống cà phê ấy, tại vì bên này ai cũng uống và uh, <laughs> ờ, dần dần thành cái thói quen buổi sáng dậy thì là phải uống thì lúc đầu thấy rất là khó uống ờ, nhưng mà về sau thì lại thấy tỉnh táo và thấy ngon ừ. thì em nghĩ nó cũng hơi giống cái quan hệ của em ở nước pháp mối quan hệ là lúc đầu thì thấy rất là nhiều khó khăn rất là nhiều lúc mà đặt câu hỏi là ôi tại sao khó này có có đáng để cho mình tiếp tục không nhưng mà uh, càng về sau khi mà quen với nó rồi khi mà uh, gần gũi với nó thì mình lại càng thấy nó nó hợp với mình và cảm thấy nó nó nó ngon và nó trở thành một cái phần gì đấy trong cuộc sống mình quan trọng à, ờ. <laughs> thôi chết thú nghe nghiện cà phê quá <laughs> chị thấy chị thấy khá là thú vị đấy chứ tại vì là đúng là là kiểu như người Pháp là chị thấy ngoài chuyện đồ ăn ra nhá thì cà phê này và thuốc lá cảm giác như là hai rất cái thứ nhiều mà <laughs> song hành với tất cả mọi người và kể cả bọn à, bọn trẻ con, bọn thanh thiếu niên cái thứ là nó cũng đã bắt đầu có cái thói quen đấy rồi ấy. Thì em nói đến nước Pháp giống như uống cà phê là đầu tiên là rất là đắng này, xong sau đấy thì mình phải uống từ từ cơ thì mình mới bắt đầu cảm nhận được cái vị ngon của nó, bắt đầu uống từ từ thì nó mới kiểu nó mới tỉnh táo để mà để mà thấy <laughs> thấy được dạ. mọi thứ rõ ràng hơn ấy <laughs> chứ còn uống một phát mà hết luôn giống như kiểu là uống shot thì sẽ rất là là là là, là say đấy <laughs> vâng mà cái này em nghĩ là nó cũng theo thời gian nữa tức là uống ngày một ngày hai thì lúc đầu vẫn thấy kiểu khó chịu ừ. ờ, xong dần dần lại đến một lúc không không có cà phê uống lại thấy thiếu ô chết rồi hôm nay chưa uống cà phê cảm thấy chưa sẵn sàng để bắt đầu một ngày mới của ừ. mình ừ Ờ, thế tình yêu với nước Pháp thì giống như cà phê, thế còn tình yêu đối với em thì nó có giống cà phê không? Hay là giống một cái loại nước uống nào khác? Ờ, em thì em nghĩ là nếu mà tình yêu nói chung đi thì em thấy, ờ, nó khá giống cocktail. Ừm. Ờ, tại vì, ờ, nó có rất là nhiều vị, nhiều, kiểu. Thì em nghĩ là tình cảm uh, mỗi một người đối với một ừ, nó sẽ thay đổi nếu như đấy là một người khác đấy trong một hoàn cảnh khác uh, trong một thời gian khác thì nó có thể đưa ra những cái cảm giác rất là khác nhau thì em nghĩ nó giống như là cocktail là khi mà mình chọn một cái loại đồ uống khác thì mình sẽ có cảm giác khác mùi vị khác uh, và cái gọi là trải nghiệm khác thì em nghĩ là tình yêu mà gọi là nói chung đối với em nó nó như thế là nên là rất là là là phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ừ, chị thấy là nó nó rất, gọi là, kiểu như, đa dạng về màu sắc và mùi vị, đúng không? Tùy <laughs> tùy xem Vâng, là tình yêu <laughs> kiểu gì. Vâng, đúng rồi Nếu mình gặp một người mà không hợp với mình thì có thể là thấy đắng ngất, <laughs> uống xong đau đầu. Khi gặp người mà hợp với mình, ờ, vào thời điểm đúng chẳng hạn thì mình lại thấy là, ờ, uống xong vui, vui, cảm thấy hài lòng, nên em nghĩ thế. Ừ, thì chị thấy là em có nói về cái chuyện mà sang Pháp, kiểu như là, cảm thấy mình rất là cô đơn, <laughs> lạc lõng, kiểu, rất là thấy chán rồi xa nhà rồi nhớ nhà ấy, thì không biết là những cái lúc mà mình cảm thấy buồn với cả bơ vơ như thế thì mình mình có dựa vào một cái điều gì hay là dựa vào ai để mà mình cảm thấy thoải mái hơn không? Ờ, có chứ chị, tại vì em nghĩ là nhiều như nhiều bạn học du học sinh khác ấy, thì các bạn chắc cũng trải qua những cái giai đoạn đầu khó khăn thì em nghĩ là ờ, khi mà khó khăn thế thì nếu mà mình một mình thì mình sẽ rất khó vượt qua uh, nếu mà có thêm những điểm dựa xung quanh những người mà mình có thể nói chuyện mình tâm sự uh, thì mình sẽ có thể kiểu vượt qua nó nhanh hơn uh, trong cái trường hợp của em thì tại vì em đi sang pháp là em cũng không có gia đình không có người quen bên này mà cũng rất là ít bạn tại vì các bạn học song ngữ thì thường các bạn sang cả một lớp ấy. thì các bạn ấy rất là vui ờ, em có nhiều quen nhiều bạn học trường An, chứ các bạn học chuyên Pháp từ bé ấy. thì sang đây là đúng là một lớp cả một lớp gần như một lớp là đi sang với nhau thì rất là vui nhưng mà như em hồi đấy thì em hầu như chẳng quen ai cả em chỉ có khoảng vài người bạn học cùng ở Lespas hoặc là ở các lớp học tiếng Pháp trước khi sang nên cũng ít mối quan hệ ờ, thì sang đây thì em nghĩ là em em cái thời gian khó khăn đầu tiên thì em vượt qua rất nhiều là nhờ gia đình tức là rất là buồn cười nhá là lúc ở Việt Nam thì em lại thì kiểu hồi đấy là kiểu tuổi teen ấy thì không thích uh, không thích tâm sự nhiều với bố mẹ xong cảm giác bố mẹ không hiểu mình uh, nhưng mà khi sang đây thì em hình thành một thói quen là cuối tuần em đều gọi cho gia đình để em kể là cái tuần của con trải qua như thế nào có chuyện này chuyện này chuyện này theo dần dần em lại cảm thấy là rất là nghịch nghịch lý nhưng mà khi ở gần thì lại em không thân thiết với cả bố mẹ như thế nhưng khi em ở xa thì thì em lại thấy kiểu rất là gia đình rất là gần gũi với nhau và em lại nói chuyện với bố mẹ nhiều hơn và cái chất lượng của cuộc trò chuyện thì cũng cũng tốt cũng rất là, là kiểu gọi là khác so với cả hồi nhà hồi nhà nhiều khi là chỉ ăn cơm mình chỉ muốn ăn nhanh nhanh xong rồi chui vào phòng <laughs> hồi đấy trẻ con nhưng mà lúc sang đây thì lại thấy thấy à, cảm thấy bố mẹ giúp mình rất nhiều những lúc khó khăn mình tâm sự và bố mẹ có thể đưa cho mình lời khuyên ờ, để mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn vượt qua những cái khó khăn đơn giản hơn chị thấy là cái cái cái điểm tựa về gia đình là một cái điểm tựa khá là vững chắc. Chị nghĩ là thật ra không phải ai cũng có may mắn để có thể, kiểu là, chia sẻ với bố mẹ để mà bố mẹ đưa ra lời khuyên, nhưng mà nếu như mà đấy là trường hợp của em thì chị thấy khá là may mắn, bởi vì là khi mà mình sang một cái đất nước mới, mình rất là bỡ ngỡ mà cảm giác như mình chưa biết phải tin ai luôn ấy, mà mình chưa có ai để tin ấy. Đúng rồi. <laughs> Thì mình quay về mình tin bố mẹ mình và cái này chị khó khá là đồng cảm tại vì chị sang Đức năm chị 22, 23 tuổi gì đó lúc đấy là chị đã học xong đại học rồi thì chị nhớ là cái hồi ở Việt Nam của chị là những chuỗi ngày đi làm thêm rồi chị đi làm đủ thứ hết á lúc nào chị cũng ở trên đường và mẹ chị rất là khó để có thể liên lạc với chị <laughs> và chị cũng rất là ít về thăm nhà tại vì kiểu chị muốn trải nghiệm nhiều ấy đấy nhưng xong một đúng là từ đợt đi du học thì thứ <laughs> nhất là chị thấy là cái cái, cái guồng quay công việc của bên này nó không có nhộn nhịp như ở Việt Nam kiểu như nó bắt sống chậm lại một chút đó thì kiểu Đúng rồi. vậy chủ nhật thì mình lại chả có việc gì làm thì thôi gọi điện về cho bố mẹ đi đó thế là đúng là kiểu rất là gia tăng tình cảm đúng không <laughs> vâng đúng là công nhận là em cũng thấy ờ, nhiều bạn có thói quen như em tức là ừ, không chắc cũng không nhiều đâu nhưng mà những một vài bạn xung quanh em là cũng có thói quen là lâu lâu là gọi cho bố mẹ một lần uh, có khi là một hai tuần là gọi trong khi đấy có những đúng những bạn đấy ở Việt Nam thì có khi ở cùng với bố mẹ đấy nhưng mà có khi tối thì về lại không ăn cơm ờ, xong rồi sáng dậy thì đi vội thế là cũng chẳng bao giờ kiểu tự nhiên lại ngồi xuống kể là bố mẹ ơi hôm nay con đi làm con bị sếp mắng hay là gì gì cả mà đến lúc sang đây thì lại có cái thói quen chia sẻ nhiều hơn nên cái đấy em thấy khá là khá là buồn cười khá là hay Ồ, kiểu, nhiều khi chị nghĩ là, kiểu, xa <laughs> xa thương gần thường ấy. <laughs> Vâng, đúng rồi. Với cả, ờ, khi mà mình đi này xong rồi em không biết là chị thì như nào, nhưng em thì khoảng một năm em về một lần, về lúc nghỉ hè hoặc là bây giờ đi làm thì mình chủ động hơn, không nhất thiết là hè nữa. Ờ, trừ cái đợt Covid là ba năm liền là không không về được, thì lúc về là cảm thấy rất là quý cái thời gian mà được ờ, ở bên cạnh gia đình rồi đi nghỉ mát các thứ với cả gia đình thấy thấy trân trọng cái thời gian đấy vì em biết là một năm em chỉ dành được khoảng 3 tuần thế thôi mà ờ, có đấy trong lúc covid là còn 3 năm liền không được về nên là nó đúng là một cái rất là ngược là đúng là như chị nói là <laughs> xa xa thương gần <laughs> ừ. thì ờ, Ngoài, ờ, ngoài bố mẹ ra đi, mình có còn một cái điểm tựa nào nữa không? Để mà mình ví dụ như tại vì với cá nhân chị thấy là, ờ, không phải chuyện gì chị cũng có thể chia sẻ với bố mẹ chị nhá. Mặc Vâng, dù là hiểu. chị rất là có cái ý thức là phải chia sẻ, nhưng mà không phải chuyện gì chị cũng chia sẻ được. Thế nếu như mà có những thứ mà ừ. mình không chia sẻ được mà mình vẫn rất là căng thẳng, rất là stress thì em sẽ chia sẻ nó với ai hay là, ừ, tìm ai để mà nói ra những cái điều đó? uh, thì lúc mới sang thì em cũng không có nhiều bạn nhưng mà về sau thì đương nhiên là em <laughs> có những bạn mới gặp ở đây và cũng có may mắn gặp được nhiều bạn rất là tốt uh, có một vài bạn không phải là một vài bạn là người Việt Nam có một vài bạn khá thân với em cũng không phải là người Việt Nam mà người nước ngoài mà em có thể tin tưởng kể được uh, tất cả những chuyện khó khăn của em mà nhiều khi em không kể được cho bố mẹ với cả em có bạn trai em uh, thì uh, em với bạn trai em là quen nhau cũng uh, khá lâu rồi thì lúc mà có nhiều chuyện kiểu uh, mình gặp khó khăn mình bế tắc thì nhiều khi em cảm thấy là nhiều khi mình cũng không cần phải một lời khuyên là mình phải làm như thế này mình phải làm như thế kia để nó tốt hơn nhiều khi mình chỉ cần một người để lắng nghe mình thôi là mình gọi là trải lòng mình kể xong thì mình cũng cảm thấy là là, là, là thoải mái hơn thì em nghĩ uh, đấy đó cũng là một điểm tựa lớn cho em uh, cho <laughs> nhiều chuyện cũng đúng là chị chị nói đúng là không thể nào cái gì mình kể cho bố mẹ được <laughs> nhiều khi bố mẹ lại lo lắng quá ừ. uh, mà chuyện có khi chẳng có gì ừ đấy cái vấn đề là lo lắng quá mà thực ra thì Lọ chả giải quyết được vấn đề gì ấy, Vì <laughs> ở ta và mình cũng phải tự giải quyết cái chuyện đấy thôi, để bố mẹ lại lo lắng hơn và Rồi là tất cả những cái giấy tờ, hồ sơ và cái cách mà ở nước Châu vận hành nó sẽ rất là khác Việt Nam, mình Đúng không thể áp dụng <laughs> những cái ở Việt Nam sang bên này được ấy. <laughs> Đúng rồi, đúng cái đấy rất là đúng. Ở bên này hoàn toàn khác với cả Việt Nam mà thậm chí em thấy đi làm thì em chưa có cơ hội đi làm Việt Nam, chắc chị có rồi chị cũng còn đi làm Việt Nam rồi kể cả khi đi làm em thấy các mối quan hệ chỗ làm mà uh, gọi là cái cách để người ta công nhận mình các thứ cũng cũng khác so với Việt Nam em em đấy là em nghe mọi người đi làm Việt Nam rồi nói thì em tự đưa ra thế chứ còn em cũng, cũng chưa bao giờ được làm Việt Nam để mà tự so sánh chị có cái cảm giác là ở Việt Nam mình có rất là nhiều cái điểm tựa mà tinh thần nhá có nghĩa là kiểu <laughs> mình mất cái này thì mình sẽ có ngay cái khác đúng không ví dụ như là bố mẹ này bạn bè này, thậm chí là, kiểu, nhiều khi họ hàng của mình, có những người thân, hay là đồng nghiệp đi làm cũng có thể là trở thành một cái điểm tựa tinh thần, chứ không nhất thiết là phải người yêu. Nhưng mà chị thấy là khi mà mình đi du học rồi thì những cái điểm tựa của mình gần như là nó bị thu hẹp lại và cái số lượng của nó ít hơn nhưng mà chị cảm giác là chất lượng hơn, tại vì chuyện gì cũng có thể đem kể được ấy. <laughs> Em cũng thấy thế là em cũng không biết là cái này là một phần là do khi mà mình lớn lên thì cái chỉ gọi là cái cái vòng tròn ờ, bạn bè và mọi người trong xung quanh mình nó nhỏ lại hay là đây là vì mình chuyển nơi ở mẹ em cũng công nhận là khi ở Việt Nam thì em cảm thấy là có em quen nhiều người hơn ờ, em đi chơi em gặp gỡ nhiều người mới nhưng ở bên này thì công nhận là mình cảm giác thường mình sẽ có một nhóm bạn uh, thân thiết và mình sẽ cái cái là đúng như chị nói là cái vòng tròn của mình nó nhỏ hơn nhưng mà nhưng mà những người đấy mình biết là mình có thể tin tưởng được và và mình có thể chia sẻ được ờ, được được nhiều chứ có khi ở Việt Nam những bạn mà em quen đấy nhiều khi uh, lúc có việc gì mình lại không nói được với người ta thì đấy cũng cũng cũng là một cái em cũng, cũng trải nghiệm giống chị ở cái này ừ cho chị tò mò một cái chuyện chuyện khác là cái chuyện hẹn hò ở Pháp đây tại vì chị nghe đồn <laughs> là trai Pháp rất là lãng mạn và rất là ga lăng. Em đã bao giờ đi hẹn hò với cả một bạn trai người Pháp chưa? Ờ, thì xong này <laughs> cũng 8 năm và rưỡi rồi nên là cũng có thì em cũng em cũng nghĩ như chị lúc mà em à, mới sang đấy thì em nghĩ là <laughs> ừ, ừ. thật là ở đất nước này chắc là rất là lãng mạn các bạn rất là lãng mạn rồi như trong phim ấy, nhưng mà về sau em thấy là các bạn bên này rất là thực tế ờ, <laughs> ờ, rất là thực tế và rất là gọi là gì nhỉ bình đẳng ờ, ờ, tức là khi mà em bắt đầu hẹn hò thì mình cũng có những cái quan niệm kiểu của Việt Nam là uh, con gái đi hẹn đầu tiên là sẽ kiểu được mời đi cái đấy em nghĩ là cũng không chỉ Việt Nam đâu mà có khi là nhiều nước khác cũng như thế thế xong đến lúc em đi hẹn lần đầu tiên một bạn người Pháp và bạn ý kiểu uh, đến cuối bạn bảo là thế uh, mày trả bằng thẻ <laughs> em sẽ nói trực cho tiếng việt là mày tao <laughs> tại vì tại vì uh, ở bên này nó chỉ có một ngôi uh, thì hai ngôi một ngôi trang trọng một ngôi là kiểu thân thiết thì thì cũng không có chia được. anh em <laughs> thì bảo là trả bằng thẻ hay là trả bằng tiền mặt lúc mà lúc mà uh, nhà hàng đưa bill đấy thì em cũng hơi kiểu ôi hơi hơi ngạc nhiên tức là mình cũng không có vấn đề gì cả em nghĩ là em sẽ tự chủ động là đề nghị là, là share nhưng mà uh, đấy là lần đầu tiên mà em thấy có người kiểu hỏi thẳng em như thế xong về sau em mới phát hiện ra là cũng không bạn đấy cũng không phải là hiếm gì mà mà hầu như mọi người đều như thế và sau này em còn hỏi một cái bạn một bạn cùng lớp với em ờ, ở người pháp là à, ê tao thấy chúng mày rất là <laughs> buổi hẹn đầu tiên đấy chúng mày có cần phải kiểu rạch ròi như thế không thì cái bạn đấy cùng lớp em bạn ấy bảo là mày có biết tại sao không tại vì uh, lần đầu tiên thì bọn tao chưa chắc là bọn tao có gặp lại mày lần thứ hai không thế nên bọn tao muốn làm thế để nếu mà không gặp lại mày nữa thì gọi là kiểu không mất cái gì oh. <laughs> ôi thật đấy hả đấy là bạn đấy có thể thấy là quan điểm cá nhân của bạn đấy thôi thì em không biết nhưng mà em nghe xong lại rất là buồn cười luôn thì nhưng mà em có gặp vài bạn thì bạn nào cũng đều ừ, rất là nhanh muốn rất là phòng phẳng như thế ngay từ lần hẹn đầu tiên thì có thể là uh, có khi các bạn Việt Nam sang thì chắc là cũng hơi hơi ngạc nhiên đấy uh, hoặc là có thể có những có những bạn Pháp thì không rạch ròi đến như thế nhưng mà những bạn em gặp thì đều thế Ừ, chị thấy cái này khá là thú vị đấy, kiểu như là, sốc văn hóa trong cái chuyện trả tiền không? Tại vì thật ra chị, ờ, cũng không phải là chị có đi hẹn hò với nhiều người, nhưng mà chị thử một vài quốc gia thì chị thấy là thường là buổi đầu tiên là mọi người sẽ mọi người sẽ, kiểu, các bạn nam các bạn Mời. sẽ trả, đúng không? Các bạn ấy sẽ Vâng. mời đương nhiên là mình sẽ nói là ừ bây giờ mày mời đồ ăn thì tao sẽ mời đồ uống chẳng hạn như vậy nhưng mà vâng. <laughs> đến mức mà hỏi kiểu mày muốn giả cái gì là cứ hỏi luôn đấy kiểu không cần biết là là suy nghĩ của mình như nào ấy là là đã kiểu hỏi luôn thế ngoài cái chuyện là sốc văn hóa trong cái việc là tính tiền ra thì em có còn thấy có cái sự sốc văn hóa nào hay là có cái sự khác biệt về mặt văn hóa nào giữa hẹn hò một bạn bạn người pháp hay là với một bạn người việt không thật ra em đi cũng hơi trẻ nên chị không biết là em có so sánh được không nhưng chị cứ ừ. hỏi <laughs> vâng chị thực ra là cũng lâu rồi cũng cũng cũng um, cái hồi đấy chắc em chỉ khoảng 21 20 21 19 20 21 nữa trẻ thì em thấy một cái nữa là uh, ví dụ các bạn Việt Nam thì uh, hẹn hò xong rồi sẽ kiểu như là muốn gọi là như nào nhỉ uh, thiền cái mối quan hệ trở thành chính thức nhanh Ừ. ờ, là thành bạn trai bạn gái các thứ thế còn các bạn Pháp mà em nghĩ là phương Tây nói chung thì các bạn ấy sẽ date rất là ờ, tức là cứ đi chơi với nhau thôi xong đi ăn uống đi hẹn hò ờ, nhưng mà không có gì cụ thể cả Ờ, và trong thời gian đấy các bạn ấy hoàn toàn có quyền là tìm hiểu người khác mình có quyền đi tìm hiểu người khác và các bạn ấy không cho đấy là một vấn đề gì cả cho đến khi mà mà hai người nói với nhau là là từ giờ mình trở thành kiểu một đôi các thứ chứ còn trước đấy thì thì cái chuyện date ờ, đấy là chuyện bình thường rồi các bạn ấy thì hồi đấy em cũng bé nên là em thấy ô ờ, tại sao thế nhỉ bởi <laughs> vì sau bây giờ lớn lên thì em thấy là ô thế bên này họ như thế là bình thường thì trước khi họ xác nhận là họ là là bạn trai hay là bạn gái của mình thì họ có quyền như thế mình bây giờ mình thấy bình thường nhưng hồi đầu thì em thấy uh, ờ, nếu mà ở Việt Nam mà như thế thì sẽ bị, bị gọi là bắt cá nhiều tay <laughs> Việt Nam mình còn đang rộ lên cái vụ Tinder các thứ ấy nhưng mà chị thế là buồn cười <laughs> nhưng mà bây giờ thì các bạn cũng thay đổi nhiều rồi em không biết ở Việt Nam có thể cũng thay đổi rồi ờ, chưa cảm từ từ hồi em đi rồi em chưa có cơ hội <laughs> để tham khảo ở Việt Nam như nào nên em cũng không biết thì thì em cũng ở pháp em thấy thế em cũng nghĩ là xem phim xem tiếp thấy mỹ họ cũng như vậy tức là mỹ mà nói là kiểu anh yêu em em yêu anh là bước rất là khủng khiếp trong khi ừ. ở Việt Nam em cảm giác là đi hẹn với nhau hai ba buổi về là có thể kiểu tỏ tình luôn là <laughs> thành một đôi luôn thì em không biết là ở Đức chị có thấy thế không nhưng mà từ từ nhá cái phần mà em nói là Đương nhiên là một buổi thì vẫn thì vẫn, gọi là, mình có thể đi hẹn hò với nhiều người, nhưng mà đi đến hai ba buổi rồi vẫn là em có thể đi hẹn với nhiều người khác và và cái bạn trai cũng vẫn có thể đi hẹn với nhiều người khác à? Có nghĩa Em là nhiều thấy là thế hơn à, thế à? Thế thì <laughs> Em cái kinh nghiệm cá nhân của em thì chắc là không không không không nhiều đến thế, nhưng mà, ừ. ừm, các bạn em mà dating với các bạn trai Pháp thì thì thì em thấy là kiểu cho một khoảng thì khá là lâu thì các bạn ấy mới kiểu gọi là chính thức hóa và trước khi à. chính thức thì bạn kia làm gì cũng được cảm giác thế à thế à ui cái này thì chị nghĩ là văn hóa khác nhau rồi bên đức thì không như thế đâu ví dụ à, như là ở ừ với chị thì ví dụ như kiểu là một hai buổi đầu tiên thì ok thì kiểu như là ừ thì mình có thể <laughs> làm quen ừ. Ừ, mình, gọi là, mình làm quen nhiều anh cùng một lúc, xong sau đấy thì mình sẽ chọn xem là, kiểu, mình thấy là, ừ, mình thấy nói chuyện với anh này vui nhất này, mình thấy cảm thấy là hợp với anh này nhất. Thế chị nghĩ là sau cái buổi thứ ba á, thì, kiểu, mình bắt đầu đi date, tức là mình chưa mình chưa chính thức là mối quan hệ đâu, nhưng mà mình sẽ chỉ date với cái người đấy và người đấy chỉ date với mình thôi. Trừ trường hợp là người ta nói với chị là người ta muốn, gọi là, kiểu, open relationship, có nghĩa là một mối quan hệ mở thì lúc đấy mới bắt đầu gọi là ừ chị đi việc của chị còn anh ấy đi việc của anh đấy còn thường là chị thấy đi đến buổi thứ ba rồi thì <laughs> sẽ thì thì sẽ kiểu như là sẽ chỉ đết cái người đấy thôi còn sau đấy thì có thể đết đết những người khác chứ không kiểu nhiều người cùng một lúc đâu thì <laughs> cái vụ nhiều người cùng một lúc là hơi khác đấy ờ, cái đấy cái đấy nghe có khi lại hơi hiểu nhầm một tí nhưng mà uh, em thì em cũng không biết như chị nói là kiểu ở, bên đấy là đến khoảng buổi thứ ba rồi đi là bắt đầu người ta biết là nghiêm túc rồi và không thế nọ thế kia nữa uh, không đi gặp thêm những người khác nữa uh, em thì em không không đánh đồng hóa nhé tại vì có thể có những bạn ở bên này rồi gặp một lần đầu tiên là các bạn ví dụ ờ, tôi bây giờ chỉ thích bạn này thôi và tôi chỉ đi hẹn hò bạn này thôi nhưng mà em thấy xung quanh em uh, nhiều bạn ở bên này là có em không biết là có, có phải văn hóa không là có cái quan hệ kiểu mập mờ rất là lâu trước khi mà chính thức thì em thấy cái đấy cá nhân em là một bạn gái Việt Nam thì em thấy <laughs> cái đoạn này khá là mệt mỏi <laughs> thì nghe nghe các bạn cũng tâm sự nhiều uh, nhiều bạn là cũng yêu bạn trai Pháp và cái đoạn đầu này mệt quá tại mình không đoán được là người ta có coi mình là, là kiểu nghiêm túc không các thứ thì cũng tùy người có những bạn thì tính thì kiểu trẻ thích chơi nhiều thích đi fest à, thích đi gọi là kiểu đi quẩy <laughs> đi uh, uống các thứ nhưng có nhiều anh thì lại kiểu lớn hơn điềm đạm hơn thì các anh có khi chỉ gặp hai ba buổi là các anh ấy đang nghiêm túc luôn là để có biết những bạn ừ, kiểu chỉ quen nhưng chưa đến một năm sáu tháng một năm đã tiến đến hôn nhân rồi thì em nghĩ là ừ. hoàn toàn tùy người ừ, các bạn trẻ trên này thì tinh thần chơi chắc rất là rất là mãnh liệt Chị nghe đồn là Pháp có cái văn hóa là, cử như, nhiều người cùng một lúc đấy, kể cả là <laughs> kể cả là chuyện và ví dụ như, kiểu như, tại vì chị xem phim ấy, chị cũng có bạn người Pháp, thế xong chị cũng hỏi, xong rồi bọn nó sẽ nói là như, kiểu, kể cả là, kiểu là, kết hôn rồi nha nhưng mà, kiểu, mình vẫn sẽ có partner riêng và, kiểu, ví dụ người chồng, người vợ của mình cũng biết là mình có partner luôn cơ. thế ạ? Ừ, nhưng mà em <laughs> chỉ bảo nghĩ làm gì? Kiểu, ôi, cái này <laughs> sốc văn hóa quá. <laughs> Em cũng, cái đấy em nghĩ là tùy nhá, chỉ t cái đấy có khi là hơi riêng tư của mà em không quen nhiều người Pháp kết hôn rồi nên là em không biết. Ờ, nhưng mà em cũng có nghe bạn kể là, kiểu, ví dụ ở công ty, ờ, của các bạn em đi làm xong rồi, kiểu, biết là người này ở trong công ty là, ừm, có vợ con <laughs> rồi, rồi một chị khác trong công ty cũng có chồng có con rồi nhưng mà hai người vẫn, ờ dating với nhau vẫn là có khi nhiều khi còn đi du lịch với nhau một cuối tuần hay gì đấy xong về cả công ty đều biết thì em nghe em cũng kiểu uầy sao lại <laughs> sao lại thế nhưng mà đúng là em không muốn uh, kiểu nói là tất cả người pháp ừ, đều như thế đúng rồi. Ừ. Ờ, nhưng mà đúng là người pháp có vẻ là có tiếng về cái việc ừ. là <laughs> <laughs> tôi không ừ. trung thủy cho lắm như thế thì sẽ nói thế thấy rất tội lỗi với những bạn pháp mà trung thủy nó đang bị mình kiểu <laughs> đánh đầu nhưng chắc có lẽ là người nước ngoài nhiều người cũng cũng, cũng có cái nhìn kiểu đấy thì về về người pháp hơi tội nghiệp có một dạng cái reputation riêng ấy nhưng mà thôi quay trở lại vấn đề của mình thì em cũng đã có đi đến một bạn bạn pháp và chị chị tò mò là không biết là Em có bao giờ tại vì mình ở sống ở Pháp, mình có bao giờ mình có một cái, gọi là, kiểu như, một cái mặc định là, ừ, mình sẽ yêu một anh người da trắng, sẽ yêu một anh, kiểu, tóc vàng, mắt xanh các thứ không? Có bao giờ em nghĩ là em sẽ làm việc đấy không? thực ra thì cái lúc mới sang thì, thì đấy nó cũng em cũng, có những cái tưởng tượng <laughs> kiểu trẻ con <laughs> kiểu là ôi sang đây xong rồi uh, yêu xong rồi gặp một bạn nào đấy uh, thì cũng hay thì bạn ấy sẽ giúp mình kiểu vừa tìm hiểu văn hóa vừa hòa nhập dễ hơn uh, thì em cũng không nhiều trải nghiệm đó em có date với một vài bạn thôi nhưng mà uh, lúc đầu thì công nhận là mình cũng hơi bị là kiểu thích uh, kiểu mình mình thấy là uh, kiểu bị click c là ở ờ, đấy một bạn pháp thì phải thế này thế này thế này uh, sau đấy thì uh, tức là lúc đầu em thấy rất là chỉ có những bạn như này như này như này thì mới mình mình mới thấy thu hút nhưng mà về sau thì mình lại thấy là mình ở đây lâu mình mở mang ra hơn mình thấy những người khác mà trước đây có khi mình thấy là những người này không phải cu của mình mình nhận thấy người ta cũng dễ thương người ta cũng hay Ờ, không nhất thiết là phải trắng hay phải tóc vàng mắt xanh hay là phải ờ, người Pháp thuần xịn các thứ thì em nghĩ ở châu Âu thì rất là nhiều ờ, ờ, nhiều văn hóa đa đa văn hóa, ờ, đa sắc tộc. Ờ, nếu mà chị sang Paris rồi chị sẽ thấy là, Paris là rất là nhiều người đến từ các nước khác nhau. Trong cái lớp của em hồi em học master là em nghĩ là các bạn chắc phải khoảng có 20 uh, gốc gác khác nhau Đấy, em nói gốc bởi vì nhiều bạn là các bạn ấy bố mẹ ông bà các bạn đã sang đây rồi nhưng gốc các bạn là Colombia hoặc là uh, ý hoặc là nga thứ rất là nhiều uh, nên là ở Paris thì em nghĩ là tìm một người Pháp mà thuần 100% khó hơn là tìm một người Pháp lai ba bốn <laughs> nước đấy thì mình cũng open hơn sau khi mà sang đấy chị thấy là cái cái cái đa dạng văn hóa bây giờ nó nó rất là nhiều ấy và nhiều khi là vâng. mình kiểu như vô hình chung là bị, mất cái bản sắc riêng ấy nhưng chị thấy là em sang Pháp cái lúc mà còn rất là trẻ đúng không? Th chung tạm gọi là bé đi, lúc đấy thì cũng chưa tính là trẻ đâu, nó còn chưa hết tuổi dậy thì mà <laughs> thì kiểu như sang rất là bé. Thế thì em có thấy là kiểu như cái cái cái bản sắc của em hay là em có thấy là con người của em có cái sự thay đổi gì trước khi mà đi du học và cho đến thời điểm này không? Ờ, em nghĩ là nhiều chứ chị. Tại vì, ờ, gọi là, một phần ba cuộc gần một phần ba cuộc đời của em bây giờ là sống ở Pháp ấy. Thì thì hồi xưa thì, ừ, từ lúc đẻ ra cho đến lúc 18 tuổi, gần 18 tuổi ở Việt Nam thì là mình cảm giác mình thuần Việt Nam 100% suy nghĩ. Ừm, cái miệng ăn của mình cũng là quen với gia vị Việt Nam rồi sang đây mình ăn lúc đầu mình không thấy ngon các thứ. sau khi sang đây thì thì mình bị ảnh hưởng nhiều uh, ảnh hưởng từ Pháp cũng ảnh hưởng từ châu Âu tại vì lối sống của Việt Nam với cả châu Âu em thấy rất là khác nhau uh, có thể nói mỗi lần về Việt Nam em thấy kiểu đi ra một thế giới khác uh, ở Việt Nam rất là nhanh uh, làm cái gì cũng nhanh một người có thể làm nhiều việc một lúc này <laughs> chị ngày xưa chị đi làm thêm uh, chị cảm thấy lúc nào chị đang đang làm cái gì đấy ở bên này mọi người lại sống rất chậm uh, thời gian riêng tư của họ cảm giác rất là quý giá là uh, em nghĩ là ở Đức cũng thế tức là khi mà chị cuối tuần chị không bao giờ xếp chị lại gọi điện được cho chị để để giao việc cho chị hoặc là buổi tối thì sau 19 giờ uh, là không bao giờ có chuyện là sếp bảo bây giờ tao có cái này cần gấp và phải làm ngay uh, thì em thấy là cái, cái lối sống chậm và cái phân định thời gian người ta rất khác uh, thứ hai nữa là uh, vì nói về nhanh chậm đi thì ở bên này làm cái gì em thấy cũng phải lên kế hoạch rất là lâu từ trước ờ, nhiều khi ốm mà muốn lấy một cái hẹn để gặp bác sĩ mà đến 3 tuần sau người ta mình có hẹn lúc bảo lúc đấy tao chết mất rồi <laughs> tao sẽ ốm trong khi <laughs> nhập viện mất rồi cũng chưa có hẹn ờ, ở Việt Nam thì dịch vụ rất nhanh muốn ăn muốn đi khám răng khám bệnh hay là muốn làm gì cắt tóc gội đầu <laughs> rất là nhanh rất là sướng ờ, thì ở bên này mình sống chậm hơn em nghĩ cũng là một cái hay tại vì mình lại có thời gian để, để gọi là ờ, tận hưởng cuộc sống nghe nó từ nó hơi <laughs> hơi nghĩ nhiều một chút nhưng mà đúng là ờ, sống chậm như thế mình mới có thời gian để mình, mình nhìn mọi thứ xung quanh mình nó diễn ra như nào thì em bị ảnh hưởng đấy về Việt Nam bây giờ mọi người bảo em hơi chậm rồi <laughs> rồi <laughs> cả các bạn rồi uh, em nghĩ là cái cái cái, cái gu thẩm mỹ rồi cái uh, cái cách mà xử lý một vấn đề của em bây giờ nó cũng khác Ờ, so với cả cái hồi đấy. Nói chung nếu mà nói là mình nếu mà ngày mai mình quyết định về Việt Nam để sống đi, thì chắc là cũng phải cần một thời gian để, gọi là, ờ, như nào nhỉ? Để để lại tái hòa nhập. Ờ, mặc dù em thấy phần Việt Nam em rất là mạnh, nhưng mà em nghĩ là nếu mà về ở hẳn thì em nghĩ chắc cũng phải mất, khá khá thời gian để để để để update lại những cái mình mình đã thay đổi. mà còn phải phải bắt nhịp nữa ấy, thì ờ, em cũng nói là hiện tại thì em em em có bạn trai, đúng không? Vâng ạ. Thì, ờ, chị không biết là cái cái quan điểm của tình yêu, quan điểm về tình yêu của em đi, nó nó có khác gì nếu như mà bây khi mà bây giờ mình ở nước ngoài không? Tất cả mọi người xung quanh mình sẽ nghĩ khác với cả mọi người ở Việt Nam, thì bây giờ em thấy là cái quan điểm của em về tình yêu nó có thay đổi nhiều không? <laughs> thực ra thì, thì, chị cũng biết là lúc em đi em còn còn hơi bé là <laughs> gọi là quan điểm tình yêu để nghe nó hơi to ừ. to lớn nhưng mà uh, chắc là bây giờ khi mà lớn lên và khi mình sống đấy thì em thấy là uh, mình uh, cái trong tình cảm thì ok đương nhiên là cái cảm xúc là quan trọng uh, nhưng mà uh, tại vì em bạn trai em cũng quen nhau lâu rồi ấy. Thế là cũng bạn ấy cũng đồng hành cùng em qua rất là nhiều cái gọi là giai đoạn từ lúc đi học đại học đến lúc đi học master đến lúc đi làm và uh, trải qua rất là cả đoạn covid thì nhau nói chung ừ, khá là lâu rồi thì em bây giờ em thấy là ngoài tình cảm ra thì những người kia người ta phải hiểu mình người ta phải uh, có cái một một sự gọi là tương đồng nhất định uh, khi mà hai người quá khác nhau và hai người không lắng nghe và không gọi là thấu hiểu nhau ấy thì rất là khó để mà đi được một đoạn dài uh, và nhất là trong một cái môi trường mà uh, nó không phải là cái nơi mình quen thuộc kể cả sang đây rất lâu rồi nhưng em nghĩ vẫn có những ngày em về và em kiểu ôi mình hôm nay toàn những thứ mới mình mình chưa bao giờ gặp uh, cái hoàn cảnh như thế uh, thì thì có cái một cái người người ta thấu hiểu mình và người ta có thể đồng hành mình qua uh, nhiều giai đoạn khác nhau em thấy rất là quan trọng uh, thì em thấy nó vừa là uh, mối quan hệ vừa là uh, kiểu uh, tình yêu và nó vừa là một kiểu là điểm tựa vững chắc người bạn uh, người bạn tâm giao thì mình có thể biết là cũng mình xảy ra chuyện gì mình có thể tâm sự được với bà bạn đấy ừ. em có nghĩ đến chuyện kết hôn ở thời điểm hiện đại không ý là kiểu có suy nghĩ về <laughs> một gia đình và những đứa trẻ không <laughs> Em chưa chị ạ. cái <laughs> câu này thì tại vì, à, ờ, tầm này ở Việt Nam thì cũng là lớn rồi, ở Việt Nam mà 26, 27 tuổi là lớn rồi các bạn em bắt đầu có em bé rất <laughs> thứ hết rồi. Nhưng mà nói thật là ở bên này thì đấy cũng là một điểm khác mà em nghĩ là đáng kể ấy, là em thấy sống rất là ít áp lực về chuyện các cái cột mốc trong cuộc sống. Ờ, ở Việt Nam em thấy các, ờ, mọi người rất hay giục là ừ có bạn trai chưa này xong lại có chồng chưa không có em bé đầu tiên em bé thứ hai có mua nhà mua xe chưa rất là chủ đề rất là bình thường à, và nhiều bạn em cũng bảo là áp lực kiểu <laughs> mỗi lần gặp họ hàng xong ai cũng hỏi thì thì ở bên này cái đấy em thấy hầu như là không bao giờ có kể cả trong gia đình lẫn ở ngoài xã hội chả ai tự nhiên lại hỏi là tại sao giờ này vẫn chưa có <laughs> có chồng ấy chưa có em bé à thì em thấy cái đấy nó ít hơn hoặc là cho các bạn nữ đi thì ở Việt Nam chắc là 26 27 tuổi ở Việt Nam đã được coi là phải dục rồi nhưng mà ở bên này có lẽ là phải cái tuổi nó phải chậm hơn 10 năm ừ. nên là <laughs> em thấy rất thong thả em thấy rất vui bây giờ em đi làm em có điều kiện hơn là hồi đi học này em bắt đầu có thể đi du lịch em uh, hai em và bạn em có thể cùng nhau uh, tận hưởng là cái lúc mà vừa có có có thu nhập và và đang rảnh uh, thì em em thấy rất là enjoy cái khoảng thời gian này nên là <laughs> thực sự em cũng không thấy có áp lực gì bố mẹ em rất là thoải mái nữa bố mẹ em không <laughs> gì nên là uh, em em thấy cũng chưa <laughs> chưa quá gấp rút cho việc đấy Chứ khi em đi làm thì các chị xung quanh em là toàn các chị độc thân vui vẻ 35, 37 tuổi nên là em thấy ôi mình mình là còn có khi còn ổn định nhất so với các chị sếp trong công ty là đấy, em không áp lực lắm thấy bình thường em chưa chưa nghĩ đến trong thời gian gần thì chắc là chưa. Ừ, chị cũng thấy em có nhắc đến một cái là, kiểu, những cái cột mốc ấy, và, kiểu, mình bị áp lực với cột mốc ấy, chị thấy cái đấy là một cái ý rất là hay. <laughs> Tại vì nhiều khi Việt Nam, kiểu, chạy KPI ấy, <laughs> là đến thời điểm này là phải có cái này, đúng không? Thì cũng hơi mệt ừ, và nhiều khi có khi mình lại làm cái đấy vì không phải vì mình muốn, em cảm thấy thế, mà chỉ vì là tất cả mọi người xung quanh đã làm rồi và mình mà không làm thì người ta cứ hỏi mình mãi thế là mình làm song xong đi thì em thấy cái đấy cũng hơi em em thấy cái đấy không phù hợp với em lắm ờ, em muốn là em nghĩ nhiều người cũng muốn thế tức là khi mình làm cái gì là do trong tâm mình tự muốn cái điều đấy chứ không phải chỉ vì là tất cả mọi người cùng làm rồi thì tôi đến giờ này tôi cũng phải làm Chị thấy cái ý đấy là một cái mà du học, kiểu như là, một cái mặt rất, rất, rất là tích cực của du học mang lại. Tại vì khi mà các bạn ở một mình khi mà các bạn ở xa và khi mà các bạn phải tự đưa ra những cái quyết định và lựa <laughs> chọn cho chính cuộc đời của các bạn ấy, thì lâu dần nó sẽ quay về cái chuyện là mình làm cái gì để mình cảm thấy thoải mái nhất, mình cảm thấy vui nhất, chứ mình không phải vì những người khác. Tại vì gọi là nói thẳng ra thì những cái lúc mà buồn ở nước ngoài mà những cái người đấy đâu có xuất hiện mà giúp đỡ mình đâu đúng không những cái người <laughs> đấy đâu có cho mình vay tiền <laughs> những lúc mình thiếu tiền xin visa đâu <laughs> đúng không thì những cái người mà gọi là kiểu ở xã hội như thế thì chị thấy là cũng chả giải quyết được vấn đề gì ấy nhưng mà cái chính là chị thấy là cũng cũng cũng rất là vui vì bây giờ cái chuyện đi du học nó là một cái một cái cơ hội để mà mình rèn luyện bản thân và mình biết mình là ai mình ờ, biết được là mình phù hợp với ai và mình muốn làm cái gì ấy như em nói là kiểu em không phải bị áp lực và em em rất là kiểu tận hưởng những cái giờ phút hiện tại <laughs> đúng không vâng don't make it complicated <laughs> vâng đúng rồi em nghĩ là một cái quan trọng nữa nhé là yêu thì như chị nói là uh, yêu mình có thể là yêu gia đình yêu uh, một người đồng hành cùng mình bạn trai bạn gái uh, như em nghĩ ở ờ, trong cái hành trình của em ở ờ, một cái mà em học được nhiều nhất có lẽ là yêu bản thân mình và tìm được bản thân mình uh, nghe nó rất là hơi kiểu triết lý rồi nghe nó hơi kiểu uh, xa vời nhưng mà em nghĩ là trong cái hành trình này cũng là cái hành trình trưởng thành của em uh, rất là lúc đầu rất là bối rối rất là uh, kiểu ờ, đặt rất nhiều câu hỏi là tại sao mình ở đây tại sao mình cần phải làm những cái này uh, nhưng trong suốt trong suốt cái đấy thì em bắt đầu học cách gọi là uh, tìm được những cái giá trị của mình uh, và biết được là mình uh, mình muốn làm gì uh, tức là cũng bây giờ cũng vẫn khá là trẻ để nói là mình biết mình muốn làm gì nhưng mà gọi là ngày xưa thì thấy rất rất là mù mờ bây giờ thì bắt đầu Ờ, hiểu bản thân mình hơn và bắt đầu biết được là mình sẽ hướng đến một cái như thế nào ờ, một cái đích như thế nào ờ, thì em nghĩ là trong thời gian này thì cái mà em học được nhiều nhất lại là chính về bản thân em uh, có nhiều cái khi mà em còn trẻ khi mà em còn bé đi ở Việt Nam em nghĩ là em không thể làm được uh, em đặt em tự đặt cho cho mình những cái gọi là giới hạn em nghĩ là ồ cái này quá khó mình không thể làm được sau khi sang đây uh, thì em nhận ra là mình hoàn toàn có thể làm được nếu mà mình tin và mình cố gắng uh, nó cũng là một cái um, không biết là có phải do môi trường không phải bên này nó cũng khá là công bằng đấy uh, thì thì thì sau khi em đạt được những cái đấy rồi thì em biết là uh, tất cả những cái trước đây em nghĩ về bản thân là đều không đúng uh, mình cũng không phải là kém cỏi mình không phải là không thể làm những cái đấy chỉ là mình chưa đủ kiểu như là thúc đẩy mình thôi thì chỉ trong 8 năm đấy nó là một cái xuyên suốt ờ, và em nghĩ là đến thời điểm này em thấy khá là thoải mái em thấy hài lòng với cả mình và em thấy đỡ khó khăn mình hơn là trước là rất là ừ, kiểu mình làm gì xong mình cũng cũng tự cũng tự day dứt là mình làm chưa đủ tốt nhưng mà bây giờ thì mình bắt đầu thấy ừ, mình đối xử với bản thân mình như một người bạn mình không quá khó khăn với cả với cả chính mình nữa cho cho chị một cái ví dụ cụ thể là ngày trước em nghĩ là em không làm được cái gì nhưng mà bây giờ em lại đã có thể làm được không? Ờ, ôi cái này thì ờ, <laughs> tức là ngày xưa khi mà em đi học ờ, đại học ấy thì tại vì ờ, ví dụ tiếng của em hồi đấy đương nhiên là em đi học luôn cùng với cả các bạn Pháp mà cùng em không có cái giai đoạn mà kiểu như là học tiếng tại Pháp nhiều bạn là sang đây xong học tiếng một năm xong mới đi học đại học em thì đi học đại học luôn thì cái năm đầu của em mà coi như em không nghe được gì em không biết được gì và khi mà có những cái môn mà phải thuyết trình các thứ thì em rất là sợ và em nghĩ là em sẽ không bao giờ làm được ờ, em nghĩ là cả đời em sẽ làm cái việc gì đấy mà không phải nói chuyện với ai cả <laughs> ờ, nếu mà em đi làm sát thì em sẽ làm cái gì đấy để, để, để, để kiểu như là mình làm hậu cần đi và mình sẽ ít phải phải, phải trình bày phải dùng về cái khả năng hùng biện mà trong khi trong tiếng việt em nghĩ em khá là người hoạt ngôn em thích nói thì cái đấy em nghĩ trong đầu là vì tiếng pháp không phải là tiếng mẹ đẻ của mình nên là mình sẽ không bao giờ mình làm được những cái nọ cái kia ờ, thì đấy là một cái ví dụ rất là kiểu học về, liên quan đến học học thuật với cả công việc ờ, nhưng mà vì sau sau này em, dần dần em lớn lên xong em cũng học hết cái đại học xong lại đi học master nữa thì càng ngày càng có nhiều cái phải thuyết trình thì nói chung lần nào thì cũng bối rối thôi nhưng mà dần dần dần dần uh, đến bây giờ em đi làm là gần như thời gian của em chắc phải học rất là nhiều uh, thuyết trình rất là nhiều nhưng mà em bắt đầu thấy nhiều thoải mái hơn là em um, chỉ tuần trước thì em có cơ hội là đi về chính cái trường cũ của em để uh, gọi là giới thiệu về công ty của em giới thiệu các bạn sinh viên đang học ở đấy thì em thấy rất là vui tại vì kiểu ngày xưa mình ngồi đấy mình Ờ, cũng là sinh viên thế bây giờ mình có cơ hội được đứng ở trên giảng đường để nói các bạn về một thứ uh, về một cái dự án về cái công ty về cái tại sao phải nên làm mình làm việc với công ty mình các thứ em thấy rất là vui thì uh, em mới nghĩ lại là ngày xưa chắc mình không bao giờ mình mình tin vào bản thân là mình sẽ có thể làm được việc nọ việc kia uh, nhưng sau này lớn lên mình thấy là uh, nhiều khi nó cũng không khó đến thế đâu cũng phải ừ, thay vì lo lắng là mình sẽ không làm được thì mình cứ làm đi rồi mình sẽ thấy nó cũng không khó đến thế Suy nghĩ đây là một cái thông điệp mà rất nên nói và các bạn cũng rất nên nhớ ấy. Tại vì thật ra đi du học nó có nhiều những cái thứ áp lực mà kiểu giới ơi đất hỡi mà mình không bao giờ mình có thể lường trước là nó xảy đến ấy nhưng mà đến lúc mà nó xảy đến thì mình thay vì <laughs> mình bỏ cuộc thật ra bỏ cuộc cũng là một một lựa chọn nhưng mà nếu được thì nếu được thì suy nghĩ một chút là mình có muốn tiếp tục hay không và chưa biết ngày mai như nào ngày hôm nay mình cứ cố gắng hết mình đã <laughs> rồi ngày mai đến thì sẽ đến đúng không <laughs> và Vâng ừ, Thực bây ra giờ thì bỏ cuộc em thì cũng ừm, vâng chị ờ, nói đi không vâng, em định nói là thực ra bỏ cuộc cũng không có vấn đề gì cả tại vì nhiều khi là uh, mình mình lắng nghe bản thân thì mình tự biết là cái này mình không thể làm được thì nhiều khi thay vì cố quá và làm cho mình kiểu bị kiệt sức thì mình có thể bảo thôi cái này không phải dành cho mình mình dừng lại mình đi tìm cái khác phù hợp với mình hơn Ờ, thì đấy cũng là một cách để tìm ra những thứ mà mình thực sự giỏi thì mình thực sự kiểu cảm thấy thoải mái khi làm nó thì em nghĩ đấy cũng không phải là là một cái gì đấy, ờ, kiểu như là, thu cuộc cả, nó là một lựa chọn thôi. Ừ, chị nghĩ thế, kiểu, mình bỏ cuộc chơi này, mình chơi trò khác thôi, <laughs> Đúng rồi, đúng <laughs> rồi. Mình sẽ chiến đấu một một một cái trò khác. Ừ, thì, ờm, chị thấy rất là rất là thú vị với những cái gì mà em chia sẻ. Ờ, mình cũng đã nói chuyện với nhau là gần một tiếng rồi, chắc là chị cũng sẽ hỏi cho em một cái câu mà chị vẫn thường xuyên hỏi khách mời. Ờ, nếu như mà, ừm, ờ, thứ Ba tuần sau đi em phải đi đến một cái hành tinh song song nhưng mà em lại không biết ngày trở về à, khi đi thì em được mang theo một người đi cùng với em thì em sẽ chọn mang theo ai khó thế một người đấy chị <laughs> một người thôi ờ, không biết ngày trở về ừ, khó nhỉ ờ, tại vì mình cũng có nhiều người quan trọng xung quanh <laughs> Ờ, chắc là em sẽ chọn, à, bạn trai em. <laughs> Ờ, tại vì, à, em thấy, ơ, ờ, à, bọn em cũng, a, à, có thời gian trải qua cùng với nhau trong Covid, mùa Covid, ờ, và ở ở ở Pháp và có khi ở châu Âu cũng thế, là phải cách ly ở nhà, không làm gì không có gì <laughs> làm, ờ, không được ra ngoài, không được, ờ, đi chơi thì bọn em cũng có trải qua cái thời, thời gian đấy rồi em thấy uh, trải qua khá là tốt <laughs> không có không có vấn đề gì cả và rất vui uh, rất uh, thoải mái đương nhiên là cũng uh, không không được ra ngoài thấy thật là bị bách nhưng mà ừ, em thấy trải nghiệm rất là tích cực <laughs> nếu mà so với tưởng tượng mọi người tại vì em gặp nhiều đôi khác là trải qua thời gian đến với nhau xong có khi là chia tay luôn <laughs> không quen là bó buộc rồi như thế nhưng trải qua rồi và em nghĩ là bạn ấy sẽ là người bạn đồng hành tốt nếu mà vào trong những hoàn cảnh lạ và chưa không lường trước được và có khi chỉ có mỗi hai người thôi thì em nghĩ là ừ, là sẽ là người phù hợp nhất nhưng mà em cũng mong là đương nhiên một người chọn thật là khó đấy nếu mà có cơ hội mang được khoảng 10 15 người thì <laughs> em sẽ chọn <laughs> như là đi road trip thế <laughs> vâng thì chị nghĩ là bởi vì đấy là một cái ờ, gọi là một cái điểm tựa về mặt tinh thần của em trong suốt những năm tháng vừa qua và khi mà đến một cái nơi lạ thì mình mình không có tựa được vào ai thì ngoài bản thân mình ra thì mình có thêm một cái điểm tựa nữa đó thì nó cũng khá là hợp lý <laughs> ờ, thì ờ, rất là cảm ơn Phương Anh đã có những cái chia sẻ mà đối với chị là rất là vui và rất thú vị của ngày hôm nay thì hy vọng là tất cả mọi người đã lắng nghe và đã hiểu thêm được một chút về à, văn hóa Pháp và hiểu thêm được cả về tình yêu của em đối với nước Pháp đó, <laughs> ờ, em rất vui được ờ, chia sẻ với chị và với mọi người hôm nay uh, thực ra thì ờ, tình yêu của em đối với Pháp và tình yêu của em đối với cả mọi thứ trong cuộc sống nghe có vẻ hơi hơi hơi ờ, triết lý lần nữa em nghĩ là ờ, em cũng đã được trải được được ờ, gọi là chia sẻ với mọi người ngày hôm nay Ờ, vì vì quan điểm sống này vì hành trình và vì tình yêu của mình với cả mọi thứ xung quanh Ờ, là em rất vui và em cảm ơn chị và mọi người đã lắng nghe câu chuyện của em Ừ, rồi. Rất là cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp mọi người vào các tập phát sóng tiếp theo của Yêu Kiều Podcast. Tạm biệt.